Nhận định, phân tích, soi kèo và dự đoán trận MU gặp Charlton diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 11 tháng 1. Sau World Cup 2022 thì MU đang hoạt động phong độ cực cao. Quỷ đỏ đã có liên tiếp 3 chiến thắng ở ngoại hạng Anh để vượt mặt Tottenham, chiếm lấy vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Đội bóng của Erik ten Hag thậm chí là bằng điểm với đội xếp thứ ba là Newcastle, nhưng xếp sau vì kém chỉ số phụ. Những kết quả tốt gần đây đã giúp MU thắp sáng cơ hội kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Qua đó có vé tham dự Champions League mùa tới. Ngoài ra, MU còn đánh bại Burnley ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh. Qua đó có mặt ở tứ kết. Đội chủ sân Old Trafford cũng vừa hạ Everton ở vòng 3 FA Cup. Năm trận đấu sau World Cup 2022, MU đã toàn thắng, ghi được 12 bàn và nhận duy nhất là một bàn thua. Nếu tính cả hai chiến thắng trước khi giải đấu ở Qatar diễn ra, đội bóng của Erik ten Hag đang có chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường. Việc chấm dứt hợp đồng với Cristiano Ronaldo dường như không ảnh hưởng đến sức mạnh của MU. Họ đang thiếu hiệu quả trong tấn công và chắc chắn ở khía cạnh phòng ngự. MU đang phải đối mặt với lịch thi đấu căng thẳng khi lần lượt đụng độ Man City và Arsenal ở hai vòng đấu tới đây tại ngoại hạng Anh. Do đó mà người hâm mộ không bất ngờ nếu như huấn luyện viên Ten Hag sẽ chủ động xoay tua đội hình ở trận đấu tiếp đón Charlton tại vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh đêm nay. Sẽ không bất ngờ nếu như Tyren Malaysia, Fresh, Scott McTominay hay là Anthony Elanga ra sân ngay từ đầu. Cho dù không tung ra đội hình mạnh nhất, song giới chuyên môn xứ sở sương mù vẫn đánh giá khả năng cao là quỷ đỏ sẽ giành vé đi tiếp với một chiến thắng cách biệt. Sân nhà Old Trafford đang là điểm tựa để giúp MU giành những kết quả thuận lợi. Theo thống kê, riêng ở sân nhà, MU đã thắng cả 8 trận đấu vừa qua tại mọi mặt trận tham dự. Về phần đội khách, Charlton không phải là đối thủ cùng đẳng cấp khi chỉ thi đấu ở giải Ngoại Anh 2. Đội hình của họ không có cái tên nào quá nổi bật. Phong độ của đội bóng này cũng không quá tốt. Theo đó thì họ thua 16 trong số 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Charlton đã từng gây bất ngờ khi đánh bại được Brighton, đại diện đang thi đấu ở ngoại hạng Anh tại vòng 18 để có mặt ở tứ kết cúp Carabao. Nhưng khả năng họ làm nên bất ngờ trước MU tại Old Trafford là không cao. Kể từ năm 2017 đến nay, MU chưa có một danh hiệu nào. Huấn luyện viên Ten Hag hiểu rằng việc mang về ít nhất là một danh hiệu ở mùa giải năm nay sẽ giúp ông chiếm được sự tin tưởng tuyệt đối từ ban huấn luyện và người hâm mộ của quỷ đỏ. Và cúp Liên đoàn Anh sẽ là giải đấu mà Man Đỏ có cơ hội đăng quang cao nhất. Trong số 8 đội bóng có mặt ở vòng tứ kết thì cơ hội vô địch của MU chỉ xếp sau Man City. MU chắc chắn sẽ chơi với quyết tâm cao nhất, qua đó hy vọng có mặt ở bán kết, đồng thời có bước chạy đà thuận lợi cho hai trận đấu khó khăn ở ngoại Anh với Man City và Arsenal. Nhìn về quá khứ, đội bóng của luyện viên Holden được xem là con mồi ưa thích của MU. Được biết, họ để thua tới 11 và chỉ có được đúng một trận hòa trong số 12 trận đấu gần nhất đụng độ đội chủ sân Old Trafford. Nhận định trận đấu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà và sẽ không bất ngờ nếu Quỷ Đỏ giành một chiến thắng đậm để có mặt ở vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Về phong độ gần đây của hai đội, MU đã thắng 7 trận chính thức liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường, trong đó thì họ giữ sạch lưới 4 trận. Tính riêng ở sân nhà Old Trafford, Quỷ Đỏ sở hữu chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp kéo dài từ đầu tháng 9 đến nay. Ở bên kia chiến tuyến, Charlton cũng hồi phục mạnh mẽ với hai trận thắng liên tiếp tại League One Trước đó thì họ đã trải qua tròn 10 trận không thắng trong 90 phút chính thức với hòa 4 và thua 6. Ở trên sân khách thì Charlton đã thua 4 trận liền trước khi thắng Portsmouth vào Tết Dương lịch 2023. Thông tin lực lượng của hai đội MU đang tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp dưới thời Erik Ten Hag cho dù lực lượng rất mẻ khá nhiều. Sau World Cup 2022, MU liên tục thiếu các trung vệ hoặc là hậu vệ cánh các tiền vệ và tiền đạo trong những trận đấu nhất định. Tiếp đón Charlton ở vòng tứ kết Carabao Cup, MU phần nào đã hồi phục. Tất cả các hậu vệ của họ bao gồm Victor Lindelof, Harry Maguire và Diogo Dalot đều đã sẵn sàng. Điều này giúp huấn luyện viên Ten Hag có nhiều sự lựa chọn để xoay vòng đội hình. Sự vắng mặt đáng kể nhất của MU là Bruno Fernandes, người đã bị treo giò do nhận đủ hai thẻ vàng ở giải đấu này. Ngoài ra thì họ cũng mất luôn Van der Beek vì chấn thương và thiếu hụt nhân sự cho vị trí số 10. Ở hướng ngược lại thì Charlton không có sự phục vụ của Ashley Mayna Brewer, Dialang Jayasimi và Mandela Egbo với chấn thương. Cho dù vậy thì họ cũng sẽ chào đón sự trở lại của tiền vệ clary sau án treo giò. Về cơ bản là ngay cả khi sở hữu đội hình mạnh nhất, Charlton cũng kém xa màu MU về mọi mặt. Họ đang chơi ở League One và kém MU tới hơn 50 bậc trên bảng xếp hạng bóng đá Anh. Về đội hình dự kiến của hai đội MU sơ đồ dự kiến là 4-3-3 Các cầu thủ dự kiến Butland, Wan Bissaka, Lindelof, Maguri, Malaxia, Fresh, MC Tomine, Eriksen, Rashford, Martian và Garnacho. Câu lạc bộ Charlton sơ đồ dự kiến là 5-4-1. Các cầu thủ dự kiến Mark Gallivray, Clary, Nis, Lavilli, Inis, Sisignon, Raksaki, Dobson, Morgan, Blackett, Taylor và Stockley. Nhận định về trận đấu Tỷ lệ châu Á trận MU và Charlton đã tăng từ mức là 2,25 lên 2,5 nghiêng về phía đội chủ nhà. Tỷ lệ này cho thấy được khả năng MU thắng cách biệt là vô cùng lớn. Xét một cách tổng thể, Quỷ Đỏ được đánh giá cao hơn hoàn toàn so với đối thủ. Ở 5 lần gặp nhau gần nhất, MU đã có 3 lần đánh bại đối thủ với cách biệt là 3 bàn và 2 lần thắng với cách biệt là 2 bàn. MU đang chơi cực tốt ở sân nhà và chiến thắng trước Charlton ở Old Trafford đang nằm chắc trong tay của nửa đỏ thành Manchester. Theo thống kê, MU vừa có mạch 8 trận đối đầu không thua tỷ lệ châu Á trước Charlton. Ngay lúc này thì MU là đội bóng đáng tin khi thắng tỷ lệ châu Á tới 12 trận trong số 13 trận đấu chính thức trở lại đây. Cũng theo tỷ lệ châu Á, Charlton đã để thua 7 và chỉ thắng 3 lần trong 13 trận đấu vừa qua. Trận đấu sẽ không có nhiều hơn 3 bàn thắng. Hàng công của Charlton không được đánh giá quá cao. Trong khi đó, hàng thủ của MU lại đang chơi cực kỳ chắc chắn khi giữ sạch lưới ở 4 trên 5 trận gần nhất. Khả năng đội khách ghi bàn tại Old Trafford là không cao. Vấn đề là MU sẽ ghi được bao nhiêu bàn thắng mà thôi. Tất nhiên là cơ hội để MU thắng đậm là rất lớn, nhưng không dễ để họ ghi 4 hay là 5 bàn vào lưới của đối thủ. Nhất là khi đội khách chủ động chơi phòng thủ số đông. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ chỉ có tối đa khoảng 3 bàn thắng. Trận đấu sẽ không có nhiều hơn 10 phạt góc. Charlton là đội bóng không thường xuyên được hưởng nhiều phạt góc. Ở trận đấu gần nhất, họ thắng 2-1 trước Lincoln City nhưng không được hưởng quả phạt góc nào. 4 trận đấu gần nhất thì Charlton cũng chỉ được hưởng 12 quả phạt góc. Cho dù thi đấu ở sân nhà hay là sân khách thì số quả phạt góc mà đội bóng này nhận được cũng rất khiêm tốn và sẽ không bất ngờ nếu MU được hưởng phạt góc vượt trội so với đối thủ. Nhưng không được dễ để tổng số quả phạt góc ở trận đấu này vượt qua là con số 10. MO khi có khoảng cách đủ lớn thì họ cũng sẽ chơi chậm để bảo vệ thành quả và bảo toàn lực lượng. Nhất là khi mùa giải đang diễn ra với mật độ khủng khiếp. Những thông kê đáng chú ý của hai đội. MO đã toàn thắng 5 trận gần nhất trên mọi đối trường. Charlton chỉ thắng được 3 trên 5 trận gần nhất trên mọi đối trường. MO toàn thắng 10 trận gần nhất khi đối đầu với Charlton. Có 3 trên 5 trận gần nhất trên mọi đối trường của MU có hơn 2,5 bàn được ghi. Có 3 trên 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường của Charlton có hơn 2,5 bàn được ghi. Nhận định về tỷ lệ kèo châu Á hiệp 1 Sau giai đoạn tạm nghỉ để vòng chung kết World Cup diễn ra thì các giải đấu đã trở lại. Man United vẫn duy trì được phong độ ổn định. Rõ ràng là từ khi CR7 rời sân Old Trafford, mọi thứ trở nên yên bình và đi đúng hướng của nó. Cúp FA có thể không phải ưu tiên của quỷ đỏ, nhưng trước đối thủ dưới cơ như là Charlton thì chắc chắn là người hâm mộ của MU chờ đợi vào màn trình diễn ấn tượng tiếp theo. Ngay ở kèo hiệp một trận này, Quỷ đỏ đã chấp tới một trái cùng với điểm ăn tương đối cân bằng cho các lựa chọn đối lập. Tuy handicap HT cửa trên chấp như vậy, nhưng tài xỉu hiệp 1 chỉ là 1, 1 trên 2. Về lý mà nói thì với dạng kèo kiểu này, rất ít khi xuất hiện sự cởi mở trong hiệp 1. Thường thì đội cửa trên sẽ dẫn một bàn hoặc là sẽ chẳng có lần nào lưới dung ở thời gian hiệp 1. Nhận định về tỷ lệ kèo cả trận Man United được giới chuyên môn đề cao hơn hẳn đối thủ. Thị trường ghi nhận kèo quỷ đỏ thành Manchester chấp tới 2 1 trên 2 trận này và dù điểm ăn có ở mức bỏ thì đó vẫn là kèo khả quan dành cho Man United. Tỷ lệ chấp như thế cao hơn mức chấp 2 hòa mà Man United từng sở hữu ở lần chấp gần nhất tiếp đón Charlton tại thánh địa Old Trafford. Qua đó thấy được vị thế ngày càng chênh lệch giữa đôi bên. Các học trò của Ten Hag đang thi đấu rất ấn tượng và họ mang đến niềm tin cho giới đầu tư với 5 chiến thắng liên tiếp ở trên cả góc độ chuyên môn lẫn kèo châu Á. Ở bên kia chiến tuyến thì Charlton lại phần nào gây thất vọng cho giới đầu tư khi đã để thua kèo 6 trong số 10 trận gần nhất. Vì thế, nên tin vào đội chủ nhà trận này. Chọn Man United tỷ lệ là 1 trên 2 cả trận. Nhận định về kèo tài xỉu Man United thể hiện phong độ thi đấu đỉnh cao và giành được rất nhiều thành tích ấn tượng. Theo mạch thắng liên tục ở các đấu trường lớn, chắc chắn cuộc đối đầu này với Charlton không sẽ xuất hiện kịch bản tương tự. Hơn nữa thì trận đấu sắp tới, MU có lợi thế sân nhà. Ở những lần chạm trán gần đây của MU luôn có từ hai bàn thắng trở lên. Xét theo kết quả đối đầu giữa hai đội trong quá khứ, có thể thấy được là Man United luôn khiến cho khung thành của Charlton phải rung liên tục. Nên chọn cửa tài, tỷ lệ là 3.5.